Ở những video clip trước thì chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm cấu tạo đồng phân và danh pháp của anh peptide rồi. Thế thì ở trong cái mục ba lớn này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất của peptide kèm nhé. Cùng điểm nhanh về tính chất vật lý của anh peptide thì có 3 thông tin sau. Thứ nhất là nó thường ở thể rắn này, thứ hai đó là nhiệt độ nóng chảy của nó tương đối cao và thứ ba thì peptide nó cũng rất là dễ tan trong nước. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn đó là về tính chất hóa học của anh peptide này. Đối với tính chất hóa học của peptide thì chúng ta sẽ có một nhận xét chung như sau. Do peptide có chứa các liên kết peptide, đồng ý không ạ? Nó có liên kết CONH đúng không ạ? Thì nên nó sẽ có hai phản điển hình sau. Phản điển hình thứ nhất đó là phản màu biure. Đây là phản chúng ta mới gặp đúng không ạ? Và phản thứ hai là phản thủy phân. Phản thủy phân thì không có gì xa lạ chúng ta nữa ạ. Khi chúng ta học về chúng ta học về ST chúng ta đã biết nó là phản thủy phân rồi, đúng không? Tức là chia cắt phân tử khi có tác dụng của môi trường, thường là môi trường axit hoặc là môi trường bazơ thì cái peptide nó cũng như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi về cái phần 2.1 đó là về phẳng màu Biore. Vậy phẳng màu Biore là như thế nào thì mời các em cùng quan sát cái thí nghiệm được thầy và tôi là 2.vn mô phỏng như sau. Thầy sẽ cho dung dịch peptide tác dụng với lại CuO hai lần. Chúng ta đều biết là CuO hai lần thì là nó cái tủa màu xanh đúng không ạ? Nó được đựng sẵn trong một cái ống nghiệm đây rồi. Thầy tiến hành thầy sẽ nhỏ từ từ cái dung dịch peptide vào cái cốc ống nghiệm và cái ống nghiệm đựng cuo hai lần kết tủa màu xanh này. Các bạn sẽ quan sát nhé. Nhận thấy là cuo hai lần tan và tạo ra một cái dung dịch mới. Dung dịch này nó có màu màu tím đúng không ạ? Và đây chính là cái phức chất màu tím. Vậy chúng ta có thể thấy là phản này đã xảy ra bởi vì thay đổi về màu sắc rồi đúng không ạ? Thay đổi về trạng thái rồi đúng không ạ? CuO hai lần nó tan và tạo ra cái phức màu tím. Chúng ta đi vào phần Tiếp theo là về nhận xét. Nhận xét rằng phản trên được gọi là phản màu biure vì tương tự như phản ứng của hợp chất biure, nó có công thức là H2N CONH CONH2 nó tác dụng với CuO hai lần. Vậy thì biure thì chẳng qua nó chỉ là một cái tên của một công thức hóa học thôi. Thế tại sao gọi là phản màu biure? Bởi vì hiện tượng giống, đơn giản vậy thôi. Và thông qua đây các bạn có thể nhìn thấy là cái hợp chất biure này nó giả định như là chúng ta nhìn thấy là có hai cái anh CONH đúng không? Có hai anh CONH. Đó. Cho nên là gì? Chúng ta sẽ đi vào cái chú ý sau. Đó là đi peptide nó chỉ có một liên kết peptide thôi. Cho nên là nó sẽ không có phản màu biure này. Bởi vì trên cái chất biure này chúng ta nhìn thấy là có hai nhóm CONH. Các hiểu chưa? Ok. Chính vì điều này thì chúng nên chúng ta sẽ có cơ sở để chúng ta phân biệt được phân biệt được hai anh một anh thuộc loại dipeptide và anh kia nó là tripeptide chẳng hạn